mình băm tay buộc gì à buộc à không ạ à. băm ra đây rồi bác ạ à. băm ra đây rồi để đấy bác rồi cái này nó ra đây à đẹp lắm bác ạ lấy một lát thôi đẹp lắm lát thôi thì cái loại này to quá là bù đôi to mình bù đôi ra thôi rồi Gracias. Cái cái cái cái này nó nhỏ. Cái này tăng cây nhỏ. Sao nhiều máy này? Đeo lên. Đeo lên kéo. Vừa bán được kỷ niệm. Vừa bán được kỷ niệm nhiều. Mua được cái nào thì mua. kẹt đấy à. Cái dao của nó này mình cái tháo ra mua. cầm làm được thô thô đây cho nào chẳng cụt đấy đây nhìn thuốc thái ra rất là đẹp này ừ. đấy còn là bấm tay để bấm tay không được đều <laughs> bấm tay đều mất không mất mất công đấy các bác bấm tay trước này đấy còn đây là bấm máy này cái, lưỡi đằng sau này nó là cái này là cái băm băm cái cây nhỏ lưỡi đấy là băm băm băm băm, băm khúc anh ạ băm khúc băm băm nữa đẹp không bị vụ thuốc cái này thì một ngày thì làm tha hồ nhỉ không ừ. cần dùng mấy đâu mình à, thế à? thì là mình nắng này mình đi lớn rồi